nói ông Trọng và các ủy viên Bộ Chính trị sẽ không bao giờ có thể vung đắp được niềm tin khi mà vẫn còn che giấu sự thật. Tác giả Hải Lê viết, những phi lý bắt nguồn từ sự lắc léo của thể chế độc tài toàn trị được hệ thống quyền lực lưỡng đầu chế bảo trợ khiến cho người dân biết rất ít thông tin về các màn đấu đá phía sau hậu trường. Đấy cũng là mảnh đất màu mỡ cho nền báo chí bán khai, đọc diễn. Bài viết của tác giả Hải Lê trên trang VOA tiếng Việt. Tác giả dẫn lại cuộc họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 với nội dung xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Soi thông cáo về hội nghị bất thường này, tác giả rút ra nhận định. Thứ nhất, sự nghiệp của hai ông Phó Thủ tướng Minh và Đam đã chấm dứt. Thứ hai, cả hai ông về hưu là do bị trên ép, chứ hai ông không làm đơn xin từ chức. Thứ ba, số phận của hai ông sau khi nghỉ hưu tùy thuộc vào mối tương quan giữa hai phe bảo vệ và truy sát các ông. Tác giả còn cho biết, theo nguồn tin nội bộ thì ông Minh không chịu viết đơn từ chức vì ông không tham nhũng, ông chỉ nhận trách nhiệm liên đới. Ông Minh còn đề nghị bên ban bí thư cho lấy phiếu tín nhiệm nhưng có vẻ không được đồng ý. Ông Đam thì thúc thủ ngay từ đầu và chấp nhận phán quyết của Bộ Chính trị. Tác giả Hải Lê phân tích Thông cáo này để lộ ra những điều phi lý, đó là việc ông Phạm Bình Minh bị buộc thôi chức. Các cấp thứ trưởng, cục trưởng, đại sứ lần lượt bị bắt giam. Nhưng người ở cấp giữa là Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn thì lại bình yên. Hình ảnh ông Phạm Bình Minh và ông Bùi Thanh Sơn. Tác giả đặt vấn đề hay việc tha bổng cho ông Bùi Thanh Sơn là để che giấu những điều phi lý tiếp theo. Đó là trong 19 ủy viên Bộ Chính trị thì có cả tá đồng chí dính chạm, kể cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Ông Trọng nắm quyền lực tối thượng nhưng lại để lọt lưới những bộ mặt tai tiếng và nhiều người trong số này đã nhập kho. Thủ tướng Phạm Minh Chính thì từng dính khá sâu vào tập đoàn AIC. Ông từng bảo kê cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đang bị truy nã. Ông Chính cũng là người chủ trương chống dịch như chống giặc, ép dân vào các khu cách ly bắt buộc rồi bỏ rơi họ dẫn đến con số tử vong cao khủng khiếp. Tác giả kết luận, nguồn gốc của mọi chuyện nằm ở thể chế độc tài, Vấn đề mấu chốt không phải là thực thi công lý, mà là đảng muốn thể hiện bàn tay sắt của mình trước công chúng. Khi đảng nắm trọn cả ba quyền, hành pháp, lập pháp và tư pháp, thì đảng muốn ai sống, người đó được sống. Muốn ai chết, người đó phải chết. Trò hợp hành chỉ là một màn diễn, chỉ là game show. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đi chầu Thiên Triều. Nguồn gốc thứ hai nằm ở sức nặng từ Nam Trung Hải, cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận câu chuyện đau lòng về cựu Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, thân phụ của ông Phạm Bình Minh. Một Ngoại trưởng tầm cỡ quốc tế, ông Thạch bị đảng cho về vườn khi đang ở trên đỉnh cao của quyền lực, chỉ vì ông chống Trung Quốc, không đồng ý bình thường hóa quan hệ của hai nước. Khi ông Phạm Bình Minh được đưa vào Trung ương, Tổng bí thư lúc bấy giờ là ông Nông Đức Mạnh phải thốt lên giữa cuộc họp Đồng chí này Trung Quốc không đồng ý cơ mà. Mới đây, tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã nói rằng chắc chắn có bàn tay của Trung Quốc can thiệp vào nhân sự ngành ngoại giao. Trong 13 văn kiện đã được ký trong dịp ông Trọng đi triều kiến Bắc Kinh, có thể tìm thấy những nguy cơ xóa sổ các di sản ngoại giao nhằm cân bằng và đa dạng hóa một thời. Điều này chứng minh cho quan điểm của ông Lê Thành Kiên, nghĩa là Việt Nam phải hoàn toàn đi theo định hướng của Trung Quốc. Vì vậy, phải loại bỏ hoàn toàn những kẻ có xu hướng thân Tây như ông Phạm Bình Minh, dù ông Minh cố gắng không thể hiện rõ rệt quan điểm của như người cha của ông. Nguồn gốc thứ ba dựa vào các tuyên bố dân túy của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông cho rằng có thể ngụy trang chiến dịch thanh lọc phe phái của đảng bằng hình ảnh chống tham nhũng. Tác giả kết luận đã đến lúc đảng cần phơi bày sự thật và kết thúc trò chơi ú tim dưới hình thức phát biểu mỹ dân của lãnh đạo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 vì sao ngoại giao không thể bận tâm đến nội giao? Mới đây, ông Vũ Quang Minh, đại sứ Việt Nam tại Đức đưa lên trang Facebook của ông một email của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức gửi cho chị nào đó và anh nào đó để cảm ơn một cuộc trao đổi thẳng thắn chân thành ngày hôm nay. Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam đã tiến hành kiểm tra nội bộ và cho biết nhân viên đã có những ứng xử không phù hợp, đặc biệt trong buổi lễ đăng ký kết hôn là giây phút thiêng liêng và trang trọng đối với mỗi cặp vợ chồng. Tuy có những hoàn cảnh cá nhân đặc biệt do được tin người thân mắc bệnh hiểm nghèo khiến tâm trạng nóng nảy, bất an, nhưng cũng không thể biện minh cho việc không tuân thủ quy tắc ứng xử trong giao tiếp với người dân. Đại sứ quán xin gửi lời xin lỗi chân thành tới anh, chị và gia đình, đồng thời sẽ tiến hành các biện pháp xử lý nội bộ nghiêm khắc để không xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới. Hình ảnh nội dung của email được chia sẻ trên Facebook. Nếu chỉ đọc status này của ông Minh, người ta sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra, không hiểu lý do tại sao. Thế nhưng nếu chịu khó theo dõi group tôi và sứ quán trên Facebook, được lập ra như một chỗ để người Việt xa xứ than thở, than phiền cũng như chỉ dẫn nhau cách đối phó với tệ nạn nhũng nhiễu, thái độ mục hạ vô nhân của những nhân viên ngoại giao và các cơ sở ngoại giao của Việt Nam ở ngoại quốc thì sẽ tìm ra câu trả lời. Cách đây vài ngày, rất nhiều người trong số gần 50.000 thành viên của tôi và sứ quán đã sôi lên sùng sục khi nghe một đồng bào cũng xa xứ như họ dùng nickname là Marquina Sergio cùng vị hôn thê lên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức để nhận hôn thú và hồ sơ đăng ký kết hôn đã được gửi trước đó 3 tuần. Và đã được xác nhận là đầy đủ, hợp lệ nên phải cùng hiện diện theo lịch hẹn để ký vào giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Tại đó, sau khi in giấy và Bảo cả hai cùng ký, một chú nhân viên ngoại giao bảo đôi vợ chồng trẻ phải trả 300 euro vì chi phí đăng ký là 180 euro và 100 euro cho hai bản dịch. Bởi đó là mức lạm thu tỷ lệ lũy thừa nên cặp vợ chồng trẻ mới thắc mắc tại sao lệ phí lại vượt nhiều lần mức quy định. Sau khi ấp a ấp úng viện dẫn đủ loại lý do nhưng cặp vợ chồng trẻ vẫn không thông, đã vậy lại còn đòi biên lai like ghi đủ số tiền mà chú đòi. Thế là chú xé vụn hai tờ giấy chứng nhận rồi đuổi cả hai về. Bởi vì cần giấy chứng nhận, cuối cùng đôi vợ chồng trẻ đành chấp nhận trả 300 euro, nhưng biên lai like thì chỉ ghi là đã thu 63 euro, chấp nhận khuyến mãi cho khoản thu bỏ ngoài biên lai like và vài tờ trích lục đã được dịch và xác nhận. Hình ảnh, khổ chủ phải lên tiếng và xóa status cho xong việc trọng đại của mình. Hàng loạt cán bộ trong ngành ngoại giao đã bị bắt vì lợi dụng dịch bệnh để kiếm ăn. Những tưởng các cán bộ trong ngành ngoại giao phải lấy đó làm bài học, thế nhưng không. Ngựa quen đường cũ, họ vẫn tiếp tục lợi dụng chức vụ của mình để gây phiền hà sách nhiễu kiếm ăn trên chính đồng loại của mình. Một trong những thành viên của tôi và sứ quán tham gia bình luận về sự kiện này nhận định. Có lẽ nhiều người thắc mắc vì sao phí lãnh sự ở sứ quán Việt Nam, ở nước ngoài lại bị làm giá cao hơn rất nhiều so với mức quy định. Ví dụ như miễn thị thực có giá 10 đô la thì được làm với giá 70, 80, 90 đô la. Passport lẽ ra là 70 đô la nhưng bị thổi giá lên 300, 400, 500, thậm chí hơn 1.000 đô la. Nếu công dân thắc mắc tại sao chi phí cao như vậy thì sẽ bị hành cho lên bờ xuống ruộng, nào là gửi về Việt Nam xác minh, nào là thiếu hồ sơ, nào là hình chụp không đúng, để đổi lại vài tháng sau cũng chưa nhận được passport miễn thị thực hay các loại giấy tờ khác. Tuy nhiên, nếu liên hệ qua dịch vụ ngoan ngoãn trả giá trên trời thì thủ tục gì cũng nhanh, gọn. Phải làm giá như vậy, phải kiếm tiền bằng mọi giá như vậy thì các đại sứ mới có khả năng đi lại bằng vé hạng thương gia dành cho cả gia đình. Ngay cả thú cưng của cựu thủ trưởng ngoại giao đại sứ Vũ Quang Minh cũng được ngồi ghế hạng thương gia từ Việt Nam sang Đức trên chuyến bay của hãng Bamboo Airlines vào ngày 11 tháng 3 năm 2022. Hình ảnh bài viết trên Facebook của ông đại sứ Vũ Quang Minh khoe đem mèo lên máy bay. Không chỉ bình luận, thành viên của tôi và sứ quán còn cung cấp đường dẫn đến những status mà ông Vũ Quang Minh từng đưa lên trang Facebook của ông. Ít nhất cũng có hai status, ông Minh khoe con trai và con mèo có tên là Tenet, cùng ngự chung với ông trong khoang thương gia khi đến Đức nhận nhiệm sở. Thậm chí sau khi đăng status đầu tiên, khi có một số người thắc mắc tại sao ông Minh lại có thể đưa thú cưng của ông vào khoang hành khách trên phi cơ, ông Minh còn viết thêm một status khác, dài hơn, có tựa là ghen với Tenet hơn cả bầu trời. Kể rằng Tenet của ông từng là hầu tước xử lý chuột tại đại sứ quán ở London năm 2011-2014 và nay xuất ngoại nhận nhiệm vụ mới ở Đức sau khi ông đã dũng công dũng lực để có thể đưa Tenet sang Đức. Tính đến tối ngày 30 tháng 12 năm 2022, theo giờ Việt Nam, những status về Tenet trên trang Facebook của ông Minh vẫn còn nguyên. Ông Minh chẳng ngại gì khi khẳng định chính ông tự trả chi phí cho mèo cưng xuất ngoại nhận nhiệm vụ mới tại Đức. Ai cũng biết thu nhập chính thức của một cán bộ ngoại giao là bao nhiêu, nhưng ông Minh không hề ngần ngại khoe ông giàu như thế nào và tất nhiên Tenet của ông phải hơn xa vô số đồng bào. Vì sao? Câu trả lời nằm ở chỗ chắc chắn. Đảng ta, nhà nước ta không bận tâm chuyện ông Minh giàu. Chuyện đảng ta, nhà nước ta đã và đang xử lý hàng loạt các cán bộ ngoại giao trong thời gian gần đây. Rõ ràng không phải vì họ giàu bất thường hay vì nhiều tố cáo, thắc mắc, mà vì lý do khác. Ngoại giao luôn luôn liên quan mật thiết đến nội trị mà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo chấm D với bản tin